Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà song lập Bạch Đằng, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, mỗi căn gồm 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 10,5 tỷ. Khách sạn khu quy hoạch Thái Lâm, diện tích 400m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu, 10 phòng ngủ, 12 nhà vệ sinh, một sảnh lớn tầng trệt. Giá 10,5 tỷ. Đất Vạn Thành, diện tích 107 m2, sổ chung nông nghiệp, hướng Bắc, đường bê tông, giá 850 triệu. Đất Cao Thắng, diện tích 638m2, có thể phân thành ba lô xây dựng, hướng đông, đường ô tô 3m, giá 16,5 triệu một mét vuông. Đất Trần Thái Tông, diện tích 72 m vuông, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường như ô tô 8 m, giá 5,5 tỷ. Biệt thự Bạch Đằng, diện tích 215m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng Đông Nam, đường như ô tô 8m, biệt thự có 6 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 gara lớn. Giá 18 tỷ. Đất Trần Đại Nghĩa, diện tích 70m2, sổ chung nông nghiệp, hướng Tây, đường ô tô, giá 1,3 tỷ. Nhà mặt tiền Hoàng Diệu, diện tích 102m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô 10m, kết cấu một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Giá 19 tỷ. Đất Nguyễn Hoàng, diện tích 100m2, 5 x 20m, sổ riêng xây dựng, mật độ 80%, hướng Đông Bắc, đường như ô tô 8m, giá 3,4 tỷ.